Chào mừng tất cả quý vị các bạn với các video của điện máy cường lên thì uh, hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn sản phẩm cái máy tuốt lạc tươi đấy thì uh, bà con có thể tuốt uh, trực tiếp ngoài nương luôn đấy thì con này thì uh, nó cũng khá nhẹ thôi cả động cơ vào thì nó khoảng độ uh, uh, tầm 30 kg gì đấy khoảng độ 20 30 kg đấy thì bà con có thể di chuyển bằng hai uh, người đấy thì bưng cái này ra nương để mình có thể tuốt trực tiếp xuống nương luôn đấy thì là uh, những cái gọi là là là, là gọi là là là thân à, rễ thì mình có thể bỏ lại nước để phơi phơi qua để sử dụng hoặc là có thể là dùng phân sinh học luôn đấy, thì nó cực kỳ tiện đấy, thì con này nó cơ cơ chế hoạt động nó cũng khá đơn giản thôi nó dẫn động qua hai cái trục này cùng với những cái cuồng cắt những cái cuồng để đập lạc xuống đấy, thì nó dẫn động qua bốn cái vòng bi bốn cái vòng bi to Đấy, toàn bộ những cái bộ phần này bà con cực kỳ yên tâm nhé cái này đều có thể thay thế được hết những cái vòng bi này nhưng mà riêng những cái vòng bi này thì bà con nếu sử dụng mình biết cách sử dụng ấy, thì thi thoảng mình có thể là tra dầu tra mỡ vào cho nó chạy à, nó có thể êm ái được một tí thì là thời gian sử dụng của nó cũng lên tới khoảng độ vài năm nó chẳng vấn đề gì đâu Đấy, thì toàn bộ bên ngoài nó thì làm bằng à, thép Đấy, bằng à, vật liệu thép cứng Đấy thân vỏ cực kỳ cứng luôn đấy những cái phần như kiểu mà bu ly bán đà các thứ đều được che đậy hết đều có những cái phần che đậy nó bảo vệ đấy thì là sau cái bộ phần ờ, cuộn cắt thì là nó còn có thêm bộ phần sàng rung ngay bên dưới đây đây, cả năng là bộ phận sàng rung thì sau khi mà lạc đã được đập ờ, được ờ, được tắt hạt xuống và nó rơi nó có một cái sàng hướng này nó hướng vào bên dưới cái buồng cắt này ngay bên dưới này sẽ có một cái làm sạch đó là cái quạt gió Đấy được dẫn động qua một cái trục như thế này đấy thì từ một cái uh, bully của động cơ cái này thì chưa lắp uh, động cơ nhé cái này thì uh, tôi có gửi cho khách nhưng mà họ yêu cầu là không lấy động cơ thì đấy thì về bà con có thể mua không động cơ hoặc là có động cơ đấy thì là từ động cơ nó dẫn động lên cái bully chính này đấy để dẫn động hai cái cuồng cắt này thông qua một cái bắn răng này đấy, bắn răng này nó nối hai cái cuồng cắt lại với nhau đấy vậy là, là dẫn động qua cái bully nhỏ này cái này dẫn động cái quạt gió cái bắn quạt này thì nó để là khi mà lạc nó rơi xuống thì có những cái cái mà cặn bẩn như kiểu mặt lá chẳng may mặt lá nó rơi xuống hoặc là có những cái gọi là bùn đất hay là bụi gì đấy thì nó có thể bay ra đấy sẽ rồi nó sẽ hồn tiếp ra luôn đấy ngay bên dưới này có một cái gọi là đây, cái đường này được xả này nó thổi bay ra tận ngoài này luôn đấy thì bên dưới chỉ có lạc nó trôi xuống dưới này thôi lạc sẽ trôi vào cái đường này cho xuống dưới này đấy thì là ngay bên dưới này vẫn là cái sàn rung đấy thì là nó có cực kỳ nhiều cơ chế gọi là, là làm sạch ờ, làm sạch cái gọi là là, là lạc Đấy, thì khi mà sau khi đã tuốt rồi thì nó có thể làm được sạch uh, ờ, cản lá rồi là đất đá luôn thì là bà con có thể bỏ trực tiếp là ờ, lạc vào bình và đóng gói có thể bán được luôn Đấy. thì đây cơ chế hoạt động nó khá đơn giản thôi dẫn động qua dây uh, cura Đấy. từ một dây cura thì là nó dẫn động cho cái xào bên dưới nó rung đây cái máy à, tuốt đậu phộng tươi Đấy, tuốt lạc có có sàng có quạt toàn bộ đều à, làm uh, cơ bản là từ thép Đấy, thép về này các chân thép về này cực kỳ cứng này Đấy, các chân thép về này Đấy, thì ngay bên dưới những cái chân thép ve này đều có những đục lỗ nhé đấy bà con có thể là đưa ra nương để làm hoặc là có thể cố định ở nhà hay ở một nơi nào đấy đấy mình có thể bắn những cái cái đơn này xuống bên dưới để an toàn hơn với là những cái sàng này thì nó có những cái cái bi như thế này những cái ổ bi đới như thế này cái, nó sẽ tăng cái tuổi thọ mà con máy lên của mình nó sẽ tăng tuổi thọ lên nhiều hơn này toàn bộ cái những cái bộ phận đều được chế tác thủ công nhé nên bà con là những cái phần này bà con nếu sau này mình sử dụng mà nó có lâu dài nó có hỏng ấy thì à, nó có thể liên hệ bên chúng tôi cả đấy hoàn toàn có thể thay thế được đấy, thì ngoài ra còn có hai kiểu máy con này là con ờ, con uh, 1,5 kg 1,5 HP nó rất lắp cái động cơ 1,5 HP ngoài ra còn có con lớn hơn là con uh, 2,2 kg thì là nó công suất nó lớn hơn đấy thì uh, phù hợp với nhiều nhà nào có nó có cái quy mô lớn thì mình sẽ dùng những con lớn hơn đấy cái đấy tùy thuộc vào bà con đấy còn uh, đây là con máy uh, tốt lạc 1,5 kg nó cũng khá là nhỏ gọn thôi con này nó phù hợp với gia đình để bà con ờ, trực tiếp đưa ra ngoài nương để tốt luôn Đấy, bà con có thể nghe ờ, tiếng của thép cực kỳ dài dặn luôn Đấy, những cái đường hàn mối hàn cực kỳ dài dặn Đấy, thì đảm bảo được cho bà con là nó cực kỳ an toàn Đấy. thì bà con làm không phải nghĩ về cái vấn đề mà chất lượng của máy đâu Đấy, ngay bên này là cái bể để lắp uh, cái motor Đấy, khi vận chuyển đi chúng tôi có thể uh, khi mà vận chuyển máy đến bà con có thể chúng tôi sẽ tháo ờ, cái bệ này ra để cho gọn đi và bà con về lắp vào cũng khá đơn giản thôi mình chỉ cần lắp bọt bốn con ốc ở đây vào cái thân máy này với lại là, là lắp bốn con ốc ở chân motor hoặc là chân động cơ và trong thân máy thì uh, cân chỉnh sao cho những cái dây cu loa nó thẳng một đường là được đấy ngoài ra còn kèm theo cho bà con một cái buli sẵn đây rồi về mình chỉ còn lắp vào motor nó sử dụng thôi đấy cái lắp đặt thì nó cũng khá đơn giản máy uh, tuốt ờ, đậu phộng máy tuốt lạc tươi Đấy, thì bà con có nhu cầu uh, mua cái máy uh, tốt lạc tốt độc phòng uh, tươi uh, ngay tại uh, nương hoặc là đấy thì vui lòng liên hệ uh, bên điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng hàng mai hà nội hoặc qua số điện thoại uh, 0962 133 858 để được uh, tư vấn và báo giá tốt nhất thì uh, máy sẽ được vận chuyển đến uh, tận nơi cho bà con lại hỗ trợ gọi là vận chuyển đến toàn quốc đến nơi thì bà con có thể kiểm tra máy trước khi thực toán Đấy, kiểm tra xem à, chất lượng máy như thế nào có móc méo như thế nào không có đúng như trên video chúng tôi quay không máy nó có chuẩn như thế này luôn không Đấy, kiểm tra chất lượng thép các thứ Đấy, thì mới thanh toán cho bên vận chuyển còn lại thì motor nếu như mà bán kèm cùng với motor thì sẽ có cái chế độ bảo hành là 12 tháng cho bà con đấy chế độ bảo hành motor 12 tháng cho bà con còn những cái phần này thì bà con yên tâm đi cái này là toàn bộ nó bằng cơ thì nó không thể hỏng được thì là nếu như mà thời gian lâu dài mà nó có hỏng thì chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ cho bà con những cái phần đấy, đấy nên bà con cứ yên tâm sử dụng lâu dài đấy chân thành cảm ơn tất cả quý vị